chào các bạn đã trở lại kênh Việt Tràng Ve Hôm nay tụi mình thử sử dụng bộ test nhanh để test Covid-19 về sẵn đó là hướng dẫn cho các bạn à, sử dụng luôn thì cái bộ test của của mình đó thì nó bao gồm là có một cái que để à, lấy mẫu cái này là cái cái bộ để chứa dịch để đọc kết quả test còn một phần nữa là cái này đó là cái bình chứa dịch để mình lấy cái dịch mình để vô đây nè ha này là đẩy vô đây đấy nó bao gồm là mấy thứ này ha. không rồi sau đây mà à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chi tiết từng từng thứ luôn nha đây là cái mô đồ của mình nha nhìn như mô cao thì trước tiên mình muốn à, test á, thì mình phải vệ sinh trước một cái là mình phải xịt rửa cồn cho tay chân Đúng không xịt vòng vòng cho nó vui rồi test á, thì mẫu á, cái này thì mình để đây đi nó sẽ có cái cái cái cái cái, cái bạc là, là niêm phong cái miệng ờ, nắp lại nha các bạn còn cái này á, là khi mình lấy mẫu xong cái há xé ra tại vì á, ờ, cho nó an toàn nó không có nhiễm khuẩn vô đây nha các bạn cái này là cái que test nha còn này là cái que lấy mẫu trước tiên mình lấy cái cái que lấy mẫu lấy mẫu ra khỏi bịch còn cái người lấy mẫu á chủ yếu chỉ cần nghiêng cái cổ lên khoảng 70 độ thôi nha các bạn đừng nghiêng quá nha nghiêng quá là cái cổ nó bị sát vô rồi là khi mà bạn lấy mẫu á, là nó bị xuống nó, nó rất là khó chịu khó chịu hơn bình thường lắm nha bạn chỉ nghiêng khoảng 70 độ thôi góc xéo 70 độ thôi á giờ đó thì mình lấy mẫu mình coi đó, cái đầu mà cái đầu có lông lông tươi tươi dưới nè thì, thì mình đừng quay đầu đó nha đừng có xé đầu đó để đụng tay vô đó vi khuẩn vô cái không biết đường nói à đây bắt đầu mình xé đầu trên này nha đây đây là cái que này để lấy dịch mũi ngon các bạn thì đây nó sẽ có cái ngắn nè có cái ngắn thì nếu mà các bạn tự lấy mẫu á, thì các bạn dịnh cái tay ngay móng tay ngay đây nè đó các bạn đưa vào mũi đưa vào mũi thằng nào nó mũi đụng đây là là ổn nha các bạn còn có khi cái mũi mình ngắn á thì mình đưa vô khi mà có cái giặt nó cản dội dội ở, ở đây lại thì bắt đầu các bạn xe xe khoảng 5 giây là được rồi rút ra xe nhẹ nhẹ đừng có sợ cái này nó mềm lắm nó không có đau đâu giờ chúng ta sẽ lấy mẫu nha nè nước lên nghiêng qua cho lên đấy nghiêng khoảng 70 độ nha các bạn góc xéo 70 độ nha khi đưa vô các bạn đưa từ từ từ từ từ vô xe xe nhẹ nhẹ vô nha đây ra tới bằng ngắn này nè đó dội kịch kịch rồi đó đó xe khoảng 5 giây nha các bạn khi lấy ra nè xe từ từ từ từ ra nè là gì nha bạn sau đó các bạn xé cái này ra cái hũ chứa dịch nè các bạn để vô đụng ở dưới nha đụng ở dưới dưới đáy này nha các bạn dịnh nhẹ lại cái này nó mềm lắm dịnh nhẹ lại để chịu cái cái cục gòn hồi nãy mình xe đó rồi bắt đầu xe xe xe cho nó nó nó, nó chảy dịch ra vô trong đây nha các bạn đấy xe càng nhiều càng tốt mà nhanh nhanh thôi chứ không phải xe ngồi xe hoài các bạn xe hoài không ai đợi đâu cái này mình bỏ vô cái cái bịch lại nha à, nhét vô bịch lại vệ sinh thôi bắt đầu lấy cái, cái nắp đậy của cái dịch lại nè đậy lại lắc lắc nhẹ nhẹ các bạn lắc lắc đừng cho cái nước này nó đụng lên tới trên này tùm lum nha lắc này cho nó đều lên thôi chứ không gì nhìn giống như ly cà phê sữa lắc như đó nó ớn ăn không đó cái này rồi bắt đầu lúc này mình mới xé cái này ra nha chứ để hồi nãy xé ra bắt đầu bụi tùm lum á đây là cái cái que lấy mẫu nha các bạn thường thì trong đây nó có cái bịch là nó bịch hút ẩm thôi cái này không có xài tới cái bỏ luôn là cái que nó sẽ như, như, như thế này là cái chỗ chữ cái có cái lỗ phía dưới nè bắt đầu mình nhẹ sẽ nhiễu cái giọt kia vô đó còn ở trên là có chữ C nè chữ T nè mình nhiễu vô mà bắt đầu mình nói tiếp nha nhiễu vô đây nhiễu là nhiễu ba giọt nha các bạn khoảng 3 giọt là được rồi tại các bạn sợ nó không nhiều chứ ba giọt là đầy cái lỗ này rồi đó bắt đầu mình để xuống mình để nằm xuống để mình, mình đợi cái mẫu nha còn cái phần mấy phần này á bạn cứ gom gọn lại thường người ta bán nó sẽ đưa cho mình một cái bịch riêng chứ không có để chung với cái gì hết á mình gom lại để để mình, mình dục vô một chỗ hoặc là thiêu quỷ cho nó sạch sẽ nha các bạn đây cái mẫu test của mình là như vậy nha các bạn ở phía dưới này nè phần chữ S này phần chữ ếch này là bắt đầu mình nhỏ cái giọt vô ở giữa này nè ba giọt là nó đầy cái lỗ này rồi cái mẫu á nếu mà nó đang hoạt động bình thường là ngay chỗ chữ c này nó sẽ hiện lên một vạch đó đó bắt đầu đang hiện rồi đó mình sẽ đợi khoảng 15 phút nha các bạn 15 phút là là mình mới có cái kết quả chính xác nha còn nếu mà cái cái cái chữ c này á mà nó không có hiện cái cái cái vạch này lên nè là cái mẫu này là có vấn đề nha các bạn các bạn phải thử là cái bằng cái mẫu khác nha còn cái chữ t này nè trong khoảng 20 đến 30 giây đầu mà nó hiện cái vạch lên á là mẫu có vấn đề luôn nha các bạn chứ không phải bệnh nha còn cái mẫu mà mà khoảng 15 phút sau mà, mà nó có lên cái dạch chỗ này là đúng đúng có bệnh nha các bạn rồi trong khi á, chờ đợi cái ờ, đợi cái mẫu này 15 phút sau mình mình đọc kết quả ờ, nha các bạn bây giờ mình sẽ nói về lại về cái ờ, cái bệnh Covid-19 SARS-CoV-2 này là cái bệnh như thế nào nhắc lại cho các bạn biết nha. Covid-19 là là ông bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra các bạn. Bệnh lây truyền giữa con người chủ yếu qua không khí nhiều người mắc bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng luôn và tuy nhiên một số trường hợp triệu chứng nặng và có thể là tử tử vong luôn những người mắc bệnh có thể lây truyền nguy quốc những người đó là đã đã nhiễm rồi nhưng mà không có triệu chứng vẫn có thể lây cho cho chúng ta nghe các bạn các triệu chứng của covid 19 thường giống giống như là bị cảm lạnh hay là cảm cúm nhức đầu của mình vậy đó các bạn một số thì không bao giờ cảm thấy họ là bị bệnh luôn các triệu chứng thường gặp giống như là mắc vị giác nè mắc khú giác là nghĩa là mình không niêm cái nếm mình nó nó nó không có giống như bình thường được nó lạc hoặc là nó không cảm thấy luôn rồi khú giác là mình ngửi là không thấy luôn nè nghe các bạn còn ho nè khó thở sốt sốt ấn lạnh mệt mỏi trong người đau cơ đau toàn thân luôn nhức mỏi giống như mình đi làm về ngay ngày ngày nào mình làm nhiều công việc vậy đó các bạn rồi bị đau họng nè ngạt mũi chảy nước mũi giống như là cảm cúm như bình thường nhá rồi có khi là buồn nôn ói nè rồi tiêu chảy nữa covid 19 nó có khi nó kéo dài một vài tháng này các bạn đó là cái cái cái tình trạng người ta gọi đó là 19 ờ, kéo dài hoặc là hậu covid thì cái tình trạng này có triệu chứng là khó chịu trong người nè rồi mệt mỏi đau cơ nhức mỏi kéo dài vậy đó rồi ờ, thêm cái là giống như là hô hấp khó khó suy nghĩ khó tập trung đó nó cũng là một cái cái triệu chứng của covid nha các bạn nhiều khi mình lầm tưởng đó là mình bị chết nha ai là người có thể nhiễm covid 19 à, ờ, cao nhất đó là những người à, lớn tuổi à trẻ em nè hoặc là những người chưa được tiêm chích uh, vaccine đủ liều những người có một cái số bệnh lý nền á, thì thường nó sẽ bị ờ, mắc covid 19 á, thì nó sẽ có cái các triệu chứng trở nặng và có thể gây tử vong để ờ, chủ động phòng chống dịch covid 19 để cho cuộc sống quay lại trạng thái bình thường mới Bộ Y tế mong muốn kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với Covid-19. Bộ Y tế gửi thông điệp 5K đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế đó là khẩu trang khẩu trang đó là đeo khẩu trang thường xuyên tại các nơi công cộng nè rồi cái những nơi cơ sở y tế và khu cách ly là những nơi đó là cần thiết nhất là phải mang khẩu trang còn đó là khử khuẩn khử khuẩn là mình rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nè dung dịch sát khuẩn như thế này nha các bạn rồi vệ sinh các các ờ, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như là tay nắm cửa nè điện thoại nè máy tính bảng nè bàn ghế và giữ vệ sinh còn giữ khoảng cách là chúng ta sẽ giữ khoảng cách tiếp xúc với những người khác những người lạ mình nghi ngờ ờ, nhiễm bệnh là mình nên ờ, giữ khoảng cách thì, thì tối thiểu là 2 mét nha các bạn còn cái không tụ tập thì giống như là khoảng cách rồi đó là cứ chỗ nào không an toàn cảm thấy không an toàn hoặc là những nơi lạ những nơi không cần thiết đến thì không nên tập trung lại đó nha các bạn còn về khai báo y tế khai báo y tế thì ừ, có thể khai báo trên cái app Encovi hoặc là cái app Bluezone hoặc là cái, cái app là sổ ờ, sổ sức khỏe nha các bạn sổ sức khỏe thì trên đây nó cũng có đầy đủ thông tin hết là những người đã chích một mũi hai mũi là chích những mũi nào thuốc gì ngày nào là có có hiện đầy đủ trên đây hết nha các bạn còn khi có dấu hiệu sốt ho khó thở khi có dấu hiệu khó thở sốt ho chúng ta nên liên hệ với đường dây nóng của bộ y tế là 1900 9095 hoặc là chúng ta có thể liên hệ tới y tế phường để được tư vấn và hỗ trợ để khám chữa bệnh nha các bạn video hôm nay ờ, là mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn nếu mà thấy những điểm nào mà cần bổ sung hay là ờ, thấy hay thì nên, nên ờ, comment bên dưới bình luận bên dưới like share chào các bạn nha